và sản phẩm tiếp theo trong bộ sản phẩm của uh, ờ, UB365 tôi muốn giới thiệu với mọi người đây là một gọi là um, món ăn hàng ngày cần thiết dành cho da ta Đó chính là mặt nạ tế bào gốc à, Chắc là tôi không cần phải hướng dẫn sử dụng cho mọi người cái đó mặt nạ đâu đúng không? Trời ơi! Giờ bà thím nào hay bà chị hay bà cô hay bà em nào nói với tôi là không biết cách đắp mặt nạ tôi giận chết luôn á Thì thực sự rất là đơn giản đây trong cái hộp của UV Cell này mặt nạ thấy đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đó nó sẽ có 5 cái mặt nạ nha mọi người đây và thực sự cái mặt nạ tế bào gốc này khi mà tôi đắp vào một cái mọi người đắp vào một cái mình để trong vòng khoảng 20 tới 25 phút và sau đó trời ơi mình dở ra một cái mình thấy da mình mướt mát liền đêm qua mới trải nghiệm rồi mọi người nha mướt mát liền rất là dễ chịu và mọi người ơi sau khi mà mình đắp trên mặt xong á khoan quăng vội nha khoan quăng cái mặt nạ nha uổng lắm nha mình bắt đầu mình trượt xuống cổ mình đắp nè đó mình đắp xuống cổ tí xíu nè mình đắp xuống cổ tí xíu nè đó rồi trong này mình còn nước bắt đầu mình thoa ừ, thành ở cổ được nè tay được nè mọi người cứ xài đi cứ trải nghiệm đi mọi người sẽ cảm thấy nó nó cái da của mình nó nó nó nó được phục hồi một cách rất là nhanh chóng mọi người nói ủa trong vòng 20 phút mà có thể cảm nhận được hả mọi người hãy xài và cảm nhận nhé mọi người ơi một cái hộp của Yobicel hộp mặt nạ này có 5 miếng ha